Da chết và mụn đầu đen cứ thế chui ra ấm ầm mà không cần nạn nhiều công thức sau. Nếu các chị em đang đau đầu vì làn da bị mụn đầu đen trú ngụ thì hãy bỏ túi ngay mặt nạ dưới đây nhé. Mụn đầu đen xuất hiện chủ yếu ở vị trí mũi và cằm. Nó được coi là kẻ thù của làn da mang lại nhiều phiền toái như làm mất đi sự mịn màng và làm lỗ chân lông to. Tuy nhiên đừng lo lắng, điều đó sẽ không còn nữa khi bạn áp dụng mặt nạ tự chế sau. Bạn sẽ cảm nhận rõ hiệu quả chỉ sau 5 đến 10 phút. Thành phần 5 đến 6 giọt nước cốt chanh tươi, 1 phần 2 muỗng cà phê nước bò gạo. Hướng dẫn 1. Cho 6, 5 giọt nước cốt chanh và 1 phần 2 muỗng cà phê bột gạo. 2. Thoa hỗn hợp lên vùng mặt. 3. Massage từ từ theo chuyển động tròn trong vài phút. 4. Để lại trong vài phút. 5. Rửa lại bằng nước sạch. Chanh có chứa nhiều vitamin C và axit citric giúp làm sạch da và điều trị mụn đầu đen, trong khi nước bò gạo hỗ trợ xẻ khít lỗ chân lông.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 Dạy gì tốn tiền đi thẩm mỹ viện, nám da tản nhang sẽ biến mất vĩnh viễn nhờ công thức có 102 từ củ khoai tây. Nám da tản nhang là một trong những vấn đề thường gặp phổ biến ở phụ nữ. Thông thường từ độ tuổi 25 trở đi, các phần tử melanin dần thay đổi, sắc tố da trở nên thâm sạm, kém tươi tắn. Nguyên nhân chính là một phần do chế độ chăm sóc chưa hợp lý, bên cạnh đó ảnh hưởng từ khói bụi, ô nhiễm môi trường. Để khắc phục tình trạng này tốt nhất mà chị em không cần tiêu tốn quá nhiều chi phí cho việc làm đẹp thì phương pháp từ khoai tây đông đá sẽ giải quyết một cách triệt để. Nguyên liệu cần có một củ khoai tây, 3 thìa cà phê nước cốt chanh hay đá sạch. Cách thực hiện Khoai tây bạn dễ dàng có thể mua được tại các chợ hoặc siêu thị gần nhà. Lưu ý, nên lựa chọn những củ khoai vàng không bị thối hay dập nát. Khoai tây đem rửa sạch, dùng dao gọt hết lớp vỏ bên ngoài. Thái nguyên liệu thành từng miếng mỏng rồi cho toàn bộ vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn với nước cốt chanh trong khoảng từ 1 đến 2 phút. Hỗn hợp thu được bạn đổ từ từ vào khay đá rồi đặt trong ngăn đông của tủ lạnh chừng 4 đến 5 giờ đồng hồ. Sau thời gian trên, cho khoai tây đông đá vào túi zip hoặc đựng trong chiếc hộp nhựa, dùng nắp đậy kín miệng để sử dụng dần. Cách dùng Bước 1. Ban đầu cần tiến hành làm sạch da với nước ấm nhằm giúp các lỗ chân lông được thông thoáng. Lưu ý, nếu có thời gian, bạn nên xông hơi da mặt bằng bát nước nóng pha muối sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Bước 2. Tiếp đến dùng một viên khoai tây đông đá trả nhẹ lên da theo chiều kim đồng hồ và tập trung những vùng có chứa nhiều nám đốm đen. Song song với đó thực hiện vài động tác massage để các mạch máu lưu thông tốt nhất. Bước 3. Thoa liên tục đến khi nào nguyên liệu tan ra hết thì dừng lại. Công dụng Khoai tây chủ yếu được tạo thành từ carbon hydrate, thành phần bên trong giàu vitamin, khoáng chất. Chính vì vậy, áp dụng công thức làm đêm này từ 1 đến 2 lần một ngày vào các buổi sáng và tối trước khi đi ngủ để nhanh chóng xóa mở tàn nhang đốm đen, từ đó giúp da rẻ càng sáng, trắng hồng một cách tự nhiên. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, gọt vỏ khoai tây rồi đông đá cả củ thoa lên mặt, da em hết sạch nám lại trắng mịn, 10 người gặp thì 11 người hỏi bí quyết. Mỗi tối thoa ba giọt này lên mặt, da ngăm đen chi chít thâm mụn cũng trắng lên, hồng hào lại trẻ ra cả chục tuổi. Làn da sẽ trở nên trắng mịn dạng người, đặc biệt là chống lão hóa cực tốt, chỉ nhờ thoa thứ này mỗi tối thôi đấy. Bạn chỉ cần tìm mua ở những nơi uy tín có chất lượng tốt hoặc tự làm tại nhà, còn việc đẹp lên cứ để dầu dừa lo. Cùng khám phá xem dầu dừa có khả năng làm đẹp như thế nào nhé. Vitamin E trong dầu dừa có khả năng chống lão hóa cao gấp 50 lần so với vitamin E trong các loại mỹ phẩm công nghiệp khác, giúp tiêu diệt các gốc tự do, gây nên những biểu hiện xấu cho da, kể cả ung thư. Dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm rất cao, do đó chúng giúp ngăn ngừa mụn, chữa trị bệnh tràm, phát ban, vẩy nến, rất hiệu nghiệm. Dầu dừa giúp giữ ẩm và kháng khuẩn, đặc biệt hữu ích với các bạn có làn da khô. Không chỉ dùng cho mặt và bất kể chỗ nào bị sứt mẻ, bong chóc như môi, khuấy miệng, gót chân, khuỷu tay đều dùng được. Làn da sẽ mịn màng chỉ sau vài lần bôi thôi đấy. Cũng nhờ vào khả năng tiêu diệt các gốc tự do, dưỡng da mềm mại mà dầu dừa còn giúp ngăn ngừa lão hóa, giảm vết chân chim, mờ nếp nhăn rất tuyệt vời, kích thích tái tạo tế bào mới, giúp da mịn màng khỏe mạnh. Dầu dừa bảo vệ da tránh khỏi những tổn hại từ ánh nắng mặt trời, do đó nếu da bị cháy nắng, bạn có thể thoa một lớp mỏng dầu dừa lên da để giảm cảm giác bỏng rát và ngăn vi khuẩn thâm nhập vào da. Hơn thế nữa, dầu dừa còn giúp làm sáng da, cải thiện sắc tố ngăm đen, ngăn chặn hình thành nám, tàn nhang và trị thâm hiệu quả. Cách sử dụng Đầu tiên bạn làm sạch da với sữa rửa mặt rồi thấm khô. Nếu có thời gian, bạn hãy thực hiện thêm bước sông hơi sẽ giúp lỗ chân lông giãn nở tối ưu, hỗ trợ tinh chất trong dầu dừa phát huy tác dụng nhanh hơn. Sau đó, bạn nhỏ vài giọt dầu dừa vào lòng bàn tay, xoa mạnh hai lòng bàn tay lại với nhau, cho dầu nóng lên rồi áp đều vào da mặt. Nếu thấy nhờn quá thì dùng khăn giấy thấm bớt, chỉ bôi một lớp mỏng thôi, tránh làm bít lỗ chân lông. Dùng 2 đến 3 lần một tuần, áp dụng cho da nhờn hoặc hỗn hợp không cần rửa lại với nước để qua đêm coi như là kem dưỡng da. Bạn vừa xem xong video, mỗi tối thoa ba giọt này lên mặt, da ngăm đen, chi chít thầm mụn cũng trắng lên hồng hào, lại trẻ ra cả chục tuổi. Chăm sóc da trắng sáng nhờ cám gạo, muối tắm, dầu ô liu và kinh nghiệm dùng một số mỹ phẩm. Em không phải chuột bạch gì và cũng đang theo đuổi ước mơ làm bạch tuyết Em cũng từng dùng thử kem kích trắng, kem trộn body được 2 tuần, rồi cũng bỏ vì sợ tác hại của nó khó mà lường. Da em cũng thuộc dạng trắng vừa thôi ạ, cũng đủ xài chứ không đến mức như mấy bạn hot girl. Sau một thời gian ngâm cứu đủ các shop bán mỹ phẩm, từ 123 mua, Facebook, các web làm đẹp và nghiên cứu ờ, ở nhà mình nữa, thì bây giờ em đã tìm ra được một cách tốt nhất để chăm sóc da phù hợp và an toàn đối với em. Em chia sẻ để các chị tham khảo và chăm sóc da an toàn. Tình trạng da em là trắng vừa Xem hình hồi học phổ thông thấy trắng hơn hết trong bọn bạn ạ Bàn chân đen hơn người nhiều lắm vì em toàn đi dép Lào, Long Nhong mà không mang vớ hay kem chống nắng hay lotion gì hết. hết. Một hôm lướt Facebook vào một shop bán kem dưỡng trắng da, em bắt đầu chú ý đến làn da của mình. Em muốn có làn da trắng sáng như mấy chị hot girl nên quyết định mua đồ mỹ phẩm. Lần đầu tiên em mua kem Fay Helen Thanh Thảo giá 400k và bột tắm trắng Nhật 3 gói 250k tắm trắng lần đầu tiên thấy da mịn không sáng hơn bao nhiêu, nhưng da chân đen thui thì có cải thiện được một chút. Tắm xong em thoa lotion Nivea. Kem phây em dùng được 2 ngày, thoa vào buổi tối, sáng ngủ dậy thấy da ok. Nhưng mấy chị cho em làm bảo kem dạng nén dễ có thủy ngân và nếu bôi nhiều sẽ làm bít lỗ chân lông. Lỗ chân lông to ra nên em không dùng nữa, hại lắm ạ. Dùng kem dạng lỏng trắng như sữa tốt hơn và sau 2 ngày dùng kem phây Helen đó, em bóng bụng, vứt cả lọ gạo 400k dù tiếc đứt gan đứt ruột. Sau đợt đó, lần tiếp theo em mua cũng của shop đó luôn, gồm một bụ bùn ủ trắng da body loại to, gồm một hũ trắng có hạt li ti, chả biết là hạt gì, và một hũ xanh rêu 450k, một bộ bùn ủ mặt, hai hũ nhỏ xinh 100k. Nhìn nó y như là bùn body mà sớt ra hũ nhỏ đấy ạ, chứ em chả thấy khác nhau cái gì cả một kem kích trắng nhỏ 300k, được khuyến mãi thêm một bịch tắm trắng Havana ngọc trai. Em dùng cái bùn cho mặt, thì không thấy bị gì, theo hướng dẫn là đáp 60 phút, nhưng cảm giác bùn nó bí lắm, thoa như thoa mỡ lên mặt ạ. Thoa được 5 phút là mồ hôi chỗ trên mép cứ động li ti. Sau 60 phút em rửa mặt thì da trắng kinh lắm ạ. Nó trắng kiểu kỳ dị, trắng kiểu trắng ảo ạ. Em chả biết tả làm sao, da sáng nó ánh xanh xanh trắng trắng nhìn thấy ghê, y như là nhuộm da mình vậy đó. Sau đó em liều mình, dùng thử bùn body, dùng hộp màu trắng như tẩy tế bào chết xong, em nhìn lại da bàn tay, với da quanh các ngón tay nó xanh lè màu xanh dương, y như phim Avatar. Sau đó em ủ bùn xanh rêu, kết quả là da người còn tệ hơn da mặt, trắng ảo không đều, nó loang lổ chỗ trắng chỗ đen như bị lang ben. Em nhắn tin hỏi chủ shop thì được, cái bạn này nói chuyện cũng dễ thương, nói không biết sau hàng đợt này kỳ vậy, đợt trước bạn đó dùng trà sao. Nói em đổi hàng lại rồi trả tiền cho em Nhưng mà nhà em xa quá nên thôi Em định bụng kệ cho rồi Đổi trả mất công Thế là em vất cả bộ bùn body và bùn phây Em lấy gói tắm trắng Hanova ra tắm Mong da không bị loang lổ nữa Mùi nó không hôi lắm Hơi hăng hắc ạ Nhưng em rút kinh nghiệm là tắm trắng thì phải chuẩn bị khẩu trang ạ Loại giày hít mãi cái Có chắc cũng hại Tắm xong ra hết loang lổ sáng hơn được một xíu Em không tắm trên đùi Mà lúc chết kem Làm vẩy một ít lên đùi không chịu lau, đến khi xả lại thấy chỗ đó trắng hơn da xung quanh. Nói chung em ưng cái tắm trắng này nhất, có công ty rõ ràng. Kem X em dùng được 2 tuần, bôi buổi tối sau khi tắm. Nhưng em lên nhà mình xem thì mấy review chia sẻ của các chị em thấy nó hại nên em không dùng nữa. Sau đó vài ngày có một chị trắng tươi vào nhà thuốc em làm mua đồ, chị đó cũng xinh bình thường nhưng có nước da trắng bóc, tóc dài nâu vàng, mặc đồ style, đi xe đạp. Tự nhiên thấy chị ấy tỏa sáng như hào quang ạ. Có điều không biết do đèn hoặc do buổi tối mà da chị đó trắng nhưng không có căng mịn, cứ thấy khô khô như bột mì. Thế là em liền nổi máu lên, điện thoại đặt ngay một hộp kem body he lên, loại bự chảng 550k. Mua về xong dùng được 2 ngày em lại không dám dùng tiếp. Nghe mấy chị trên đây bảo bị nám này nọ, em quyết tâm không đụng đến hộp đó nữa. Cuối cùng sau 2 tuần, hai cục kem kết kích và cái body bị lãng quên Hôm nọ em lôi ra xem Thì hỡi ôi, nó nổi mốc meo lên thấy ghê Em đậy nắp kỹ và để trong ngăn kéo bàn Vì em dùng lén, mẹ em thấy la em Chắc tại nó kín quá nên mới bị như vậy Các chị nào dùng kem thì nên nhớ để nơi thoáng mát nha Tắm cắm gạo các chị không cần mua cám gạo ái liên, cám ngọc trai hay nghệ hay thuốc bắc gì hết, giá khoảng mấy chục ngàn mà mình không biết họ có pha thêm cái gì không. Theo em chắc chắn là có chất tẩy trắng, chứ cám gạo chả bao giờ có màu trắng tinh như thế, trừ khi nó là gạo xay, chất làm thơm, chất bảo quản nữa. Các chị ra tiệm bán cám, mua cám gạo, loại dành cho mấy con heo ăn đó. Mà cám đó cũng tùy chỗ bán, tùy chỗ xay, tùy loại gạo, có cám thơm, có cám không thơm, cám mới, cám cũ nữa. Mua 1 kg cám gạo đó có 6 đến 7 ngàn ngàn 1 kg thôi 1 kg tắm đến bao giờ mới hết Nhưng có một lưu ý bự nha Cám này chỉ dùng cho body, không dùng cho face vì cám xay trong nhà máy họ không có rảnh mà rửa hay quét bụi cái máy xay lúa đâu, nên nó không đủ độ sạch để mình có thể dùng trên mặt được. Em làm biếng pha cám gạo để đắp lên người lắm, còn chị nào siêng thì có thể làm được cách này. Tắm sạch trước bằng sữa tắm, pha cám gạo với sữa tươi không đường sao cho nó sền sệt, đừng lỏng quá nha. Đắp lên người, massage nhẹ một lúc rồi ngồi đợi khoảng 15 phút, xả lại với nước. Trong cám có lẫn các hạt tấm nhỏ nên mình dùng như tẩy tế bào chết luôn, khỏi dùng muối tắm. Cách này các chị làm tuần hai lần thôi nha. Em lười nên mỗi lần tắm cho khoảng 3 muỗng ăn cơm cám gạo, vào một cái khăn tay mỏng, lấy thun buộc lại, thả vào xô nước, ấm lạnh gì cũng được, nhưng mà tắm nước ấm phê hơn. Em dùng tay bóp cái túi đó nhiều lần cho ra hết nước gạo, rồi em dùng nước đó tắm với sữa tắm như nước bình thường, làm xong không cần xả lại với nước gì hết. Tắm xong em thoa lotion, thích lắm ạ, à, thơm lắm. Tắm với dầu ô liu Dầu ô liu các chị mua loại extra virgin Trong siêu thị nào cũng có ạ Giá cho một chai nhỏ là 70 mấy ngàn Cách này dành cho các chị da khô và da bình thường nha. Da dầu thì không nên dùng ô liu mà dùng cám gạo tốt hơn. Các chị pha một ít dầu ô liu với sữa tắm các chị đang dùng rồi tắm như bình thường. Tỷ lệ các chị pha theo ý thích của mình nhé, nhưng đừng pha nhiều dầu quá rít lắm. Tắm lần đầu ra mướt, khoảng một thời gian da sẽ trắng lên. Em có một lời khuyên là các chị trộn dầu với sữa tắm xong thì nên dùng tay để thoa lên người, chứ đừng dùng bông tắm. Mấy lần đầu em dùng bông tắm xong, xả kỹ vậy mà kiến nó bu lên bông tắm tùm lum. Tắm được 3 ngày thì em thấy lông tay em mọc dài hơn, rậm hơn nên thôi em không dùng nữa. Cái này cũng tùy người, có người không làm rậm lông, nhưng có người bị rậm lông đó. Những chị bị rậm lông khi tắm dầu ô liu cũng đừng buồn nha. Buổi tối trước khi đi ngủ, mình lấy một ít dầu ô liu thấm lên mí mắt, chỗ chân lông mi hoặc lông mày sẽ làm lông mi và lông mày dài và dày hơn đó. Nhưng nhớ là thấm nhẹ nhẹ ít thôi nhé, đừng để dầu chảy vào mắt, không bị gì đâu, nhưng cảm giác hơi khó chịu xíu à. Hoặc là mình pha hỗn hợp, dưỡng môi trước khi đi ngủ theo công thức này, một muỗng cà phê dầu ô liu, một muỗng cà phê mật ong, một viên vitamin E. Các chị trích lấy dung dịch bên trong nhé trộn đều, bôi mỗi tối trước khi đi ngủ, đảm bảo môi mềm ngay và bớt thâm sau một thời gian dài sử dụng. Muối tắm Em đang dùng muối Aorsi giá ba mươi mấy ngàn một bịch, thấy tốt ạ, da mịn, mướt trơn láng. Tuần tắm hai lần thôi nhé các chị, tắm vào buổi chiều muộn, trời tắt nắng hoặc buổi tối ạ. Em vừa đặt mua thêm một chai muối tắm Buzon, Em đặt mùi ô liu mà bạn bán gửi nhầm mùi cam. Thôi kệ, mùi không quan trọng, hôm nào em tắm thử xem nó như thế nào. Em nhìn cái hình trên mạng tưởng nó nhỏ, ai ngờ hàng về cái chai bự trà bá luôn. Bảo là hàng Pháp gì đó, nhưng mình nhìn cái chai hàng gửi về thấy nó tệ tệ, cùi bắp sao sao á, không biết chất lượng như thế nào nữa. Giá một chai là 150k, to lắm nên chắc em tắm được lâu. Em còn bon trên đặt thêm 3 bịch tắm trắng Hanova nữa, định bụng một tháng tắm một lần thôi, còn lại hàng ngày tắm hai lần với nước cắm gạo. Thấy cũng hơi sợ nhưng mua rồi thì dùng thôi ạ. À. Một tháng một lần chắc cũng không sao. Em để dành hôm nào chuẩn bị đi chơi với tình yêu thì trước tắm để da trắng hơn tí. Tắm trắng này chỉ trắng vài ngày đầu thôi ạ. À. Mấy hôm sau em có cảm giác da trở lại hiện trạng ban đầu nên em kiêm chỉ tắm bằng cắm gạo hàng ngày hơn là tắm mấy cái tắm trắng này. Dù dùng gì thì cũng phải che chắn thật thật kỹ khi ra đường nha. Em bán thuốc nên cũng không phải ra ngoài nắng nhiều. Mỗi khi ra nắng là em bôi lotion và một cái áo khoác dày, đeo kín cổ, khẩu trang, vớ bao tay, nón đầy đủ. Em ốm mà em mặc kiểu đó nhìn tròn quay. Mặt thì các chị siêng thì vo gạo nấu cơm bỏ nước đầu đi, nước đầu có bụi bẩn, lấy nước thứ hai để lắng lại, gạt bỏ nước trong, lấy nước đục rửa mặt, tuần hai lần đắp nha đam, lấy lá nha đam gọt sạch vỏ xanh, lấy nhựa trong phần thịt trắng chà nhẹ lên mặt. Nhưng chị nào không hợp nha đam có thể bị ngứa nha, còn nếu hợp thì da vừa trắng lại vừa chịu mụn được nữa đó. Pha nhựa nha đam vào nước gạo hoặc sữa tươi không đường càng tốt. Kem mặt em dùng Olay Natural White của Bảo Thi quảng cáo, tuyếp nhỏ xíu 23k. Thoa trước khi ra đường, buổi tối em rửa mặt sạch rồi đi ngủ, không dùng thêm gì cả để cho da thông thoáng. Đi chơi, em hay dùng lotion Havona chai tròn make up body, em mua ở chợ. Nhà em 180k, trên mạng bán đủ giá từ 145 đến 200k cũng có. Tắm xong em thoa cái đó đi tầm 5 giờ chiều, ra đường trắng lắm ạ, nhìn tự nhiên lắm. Nhưng nó không giữ được lâu, khoảng tiếng sau là nó hết trắng rồi